vui khả năng thế anh chính là sad boy anh sẽ là một sad boy tí anh sẽ đăng story buồn buồn các kiểu xong anh đăng bài trên facebook buồn buồn các kiểu xong anh video buồn buồn và la và la play play các kiểu thế anh đã trở thành một sad boy có anh là một sad boy chân chính Vì ngày không em anh nặng tinh không nói Người gọi anh là sad boy suy tình Vì anh yêu em hơn cả yêu bản thân mình Anh bật khóc vì không nắm chắc tay em Tim nhảy sau khi anh nhắc về em đến không có em kề bên và khóc hết nước mắt để đánh đổi em về bên nhưng anh không thể làm điều đó vì yêu đi đi ngược chiều gió yêu em quên luôn bản thân mình vì yêu anh sắp boy suy tình yêu em quên luôn bản thân mình gọi anh là boy suy tình yeah. yêu em quên luôn bản thân mình gọi anh sắp boy suy tình yeah. baby